thánh thơ từ thiên đình bài số một trăm linh tám vũ trụ và tâm linh sáng lục 11 giờ 58 phút tối ngày 19 tháng 11 năm 2000 hai mươi hai Vũ trụ rộng lớn bao la Tầng tầng lớp lớp khắp chiều không gian bao gồm vạn tỷ chòm sao nằm theo định hướng tạo nên thiên hà ở trong mỗi dải thiên hà có nhiều cảnh giới cõi tầng khác nhau hiểu vi hay cõi hiểu hình đều có những vị tâm linh chỉ vì gọi là thiên sứ thiên thần điều hành cai quản mọi tầng chúng sanh thần mưa thần gió hỏa thần đều vâng theo lệnh mà mình được trao lại trong ở mỗi vì sao đều có các vị thần linh chỉ đường để cho vũ trụ kỳ cương thuận theo quy luật của trời bán ra ai đạt ngược với kỳ cương là đi ngược lại luật kia của trời ngày nay thế giới con người càng thêm hiện đại càng rời tâm linh không tin sức mạnh thần linh không tin thượng đế tạo ra thân mình ngỡ mình tài trí hơn trời thay trời làm gió thay trời làm mưa con ơi bí mật của trời bán cho bản ngã cho người trí tu hỷ nộ ái ố sân si là các bạn ngã cho người gọt tâm đi ngược bản ngã trong tâm thì đời trong sáng mọi điều an yên bản ngã là một dòng sông ngày đêm chảy xiết chứa đầy độc nhớ vô minh người đã làm ngơ chạy theo bản ngã nghĩ là mình hay cho đó sản phẩm tự nhiên bám mê bám chấp đảo điên cuộc đời lên lên xuống xuống kịp người vào ra sanh tử ngục sâu luân hồi con ơi thọ nhận kiếp người hiểu ra chân lý thì đời ấm no đừng theo bản ngã tự do hỉ nộ ái ố thì lo suốt đời hãy đi ngược lại dòng đời gột đi độc tố thì mau về nguồn như là kịp của cả hồi giạt trôi bốn biển khắp miền năm châu một lòng ý nguyện khắc sâu trở về nơi chốn đã sinh ra mình cho dù lật lật luồn sống, cho dù bỏ xác xước ra chảy mờn chỉ mong về với cội nguồn mong được bỏ xác với niềm hân hoan chúng đã chỉ lối chúng ta tu là để sống biết đâu cội nguồn con ơi kịp sống làm người mấy ai sống được như loài cá không hay đã chỉ biết trôi sông nông sâu lặn ngục đắm chìm khổ đau để rồi bị nước cuốn trôi xa dần cội gốc tâm linh của mình đó là đạo đức đạo trời bán cho thế giới con người nương theo ai không biết quý quý theo thì bị ra khỏi vòng xoay của trời đó là quy luật muôn đời càn khôn vũ trụ ở ngoài không gian cao siêu sức mạnh khó bàn con người nhỏ bé khác nào bụi rơi Con ơi một kiếp chơi vơi Không tu không học Đời con không còn Mong con sắm sửa tấm con Trở về nơi chốn của mình nghe con